khuyến mãi xin chào các bạn hôm nay bây giờ tôi sẽ à, giới thiệu cho các bạn xem một số loại bếp với những à, kiểu dáng mẫu mã và mức giá khác nhau để các bạn có thể tham khảo thử thì đây tất cả các đây đều là cái bếp của nội địa Nhật nếu mà các bạn quan tâm đến bếp nào thì các bạn có thể đại à, để lại một con kèm theo số thứ tự của bếp ở phía bên dưới hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop để nhân viên có thể tư vấn tư vấn cho các bạn một cách kỹ hơn đầu tiên đó, thì số bếp số 1 đây số 1 giá 1,6 triệu số seri là Paloma IC330SB bếp này ờ, có mặt men chống cháy nồi số 2 1 triệu 9 số seri là IC330SB nhãn hiệu Paloma bếp này có mặt men chống cháy nồi chống chày số 4 1 số 4 1,7 triệu series series là Rinai VH56BL Bếp này có mặt men chống chày chống cháy nồi Tiếp theo bếp số 6 giá 1,6 triệu Số series là Rinnai KGE31 NSBL Bếp có mặt men chống cháy nồi luôn Số 7 2 triệu 9 Series Paloma IC 37KL Bếp này có mặt men chống cháy nồi theo bếp số 9 giá 2,6 triệu nhãn hiệu Paloma số series ICN 86 BL bếp này có mặt men số 10 4,7 triệu series là IC360WR bếp này có nhãn hiệu là Paloma bếp có mặt men chống cháy nồi ngoài ra bếp full chức năng học nướng của nó cũng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox số 12 2,2 triệu nhãn hiệu Paloma số series IC 800 BR bếp có mặt men chống cháy nồi số 14 Paloma số 14 là giá 2,4 triệu nha nhãn hiệu Paloma số series BA39BR bếp có mặt men chống cháy nồi luôn đó là một số dòng bếp cơ bản còn bên đây là bếp kính đây những dòng bếp kính đầu tiên là số 15 giá 8 triệu bếp này giá 8 triệu số series là nhãn hiệu Rinnai số series rts 61 awg 10 rn bếp này là full inox full chức năng bếp có mặt kính và có viền bếp được làm từ inox luôn rất là đẹp và sang trọng giá 18 giá, giá 8 ờ, triệu nếu các bạn quan tâm thì các bạn để lại comment phía bên dưới số 16 giá 4 triệu Rinnai S650 VGAS bếp này có mặt kính luôn full chức năng bếp hẹn giờ được ở cả ba bếp hai bếp nấu và một bếp nướng ngoài ra bếp nướng của nó cũng có ờ, chỉnh lửa tự động đây full inox giá 4 triệu 17 4 triệu nhãn hiệu Tokyo Ga H số series là HRTB2AD1 GSBSL thì các bạn lưu ý Tokyo Ga này nó không phải là một nhãn hiệu sản xuất bếp ga nó là một nhà cung cấp khí ga nó mua bếp ga của những hãng như là Haman Tokyo hoặc là như là Haman Rinnai hoặc là Paloma về nhắn nhãn hiệu của mình vào để tặng hoặc là tri ân cho khách hàng sử dụng khí ga của họ như bếp này là nhà sản xuất của nó là Haman đây dán nhãn hiệu của Tokyo ga bếp có giá khá mềm 4 triệu đây số 18 4,8 triệu số series Rinnai RTE S66 VCTSB Bếp này là có mặt kính, full inox, full chức năng. Học nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox luôn. Giá cũng khá mềm, 4,8 triệu. Đây. Số 19, giá 8 triệu. Cái này là Tokyo Ga nè. Số series là RN B2C. Đây, thì Tokyo Ga này nhưng mà nhà sản xuất của nó là Rina nha bạn, nó là kiểu Rina 61. Full chức năng. Bếp có hai đồng hồ điện hai hai đồng hồ hẹn giờ luôn. Học nướng chỉnh lửa bằng tự động đây. Giá 8 triệu, bếp khá là cao cấp, giá cũng khá là mềm. Số 20 4,8 triệu. Nhãn hiệu Rinnai. Số series S660 VGAS. Bếp có mặt kính, viền inox, full chức năng, full inox luôn. Đây. Nếu như các bạn nào có quan tâm đến bếp âm á, thì ở đây cũng có một cái à, bếp âm. Số tự là 22 giá là 8 triệu đây chỉ là hàng trưng bày thôi nó không có chức năng nhiều nhưng mà nó là hàng mới chưa có qua sử dụng đây, nhìn rất là đẹp bếp này Haman còn ờ, ở dưới là một bếp từ số 21 giá 3,5 triệu đây. Đây, đây. đó là, là nếu mà các ai các bạn quan tâm đến số bếp nào thì các bạn hãy để lại một comment ở phía bên dưới hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop để có nhân viên tư vấn khách hàng tư vấn cho các bạn bây giờ thì tôi sẽ test cái bếp chính của trong clip này bếp này á, thì có nhãn hiệu là Paloma Số series của nó là ICN86BSL Bếp này có 6 mã số cuối để bảo hành cho các bạn xem mà các bạn mua bếp là 900 747 Đây là nội thất phía bên trong của bếp đây Đây bếp còn khá là đẹp Hai ống điếu còn mới chưa có qua phân sơn phết gì nhiều hết Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem Thì đây là một dòng bếp ờ, của Paloma Khá mới, bếp này được sản xuất vào ờ, tháng 10 năm 2016 bếp có mặt là men chống cháy nồi và chống chày linh kiện full inox ờ, các bạn <laughs> linh kiện của nó đầy đủ là nắp khói kia đầu chia lửa là bằng nhôm nguyên khối đây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 bếp có hộp nướng có mâm nướng và mì nướng được làm từ nóc lên đây ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ ờ, thử ờ, mở nhỏ lửa lại và thổi thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa từ 5 cho đến 7 giây khi bếp mới nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp sẽ tự động nó khóa ga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 vì thế ờ, vì vì thế các bạn khi mà các bạn mà muốn lắp cái, cái chế độ rang vào bên đây có thể rang thoải mái thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào shop để ờ, nhân viên tư vấn thêm cho mình tất cả những cái bếp ga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 như là Panasonic Toshiba ba Maxell nè giá khoảng 40 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 4 đến 5 tuần rất là tốn kém tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này bên bên trái là tôi vừa mới khóa ga nè dù công tắc còn đang mở thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công ở bên ờ, trái đây dao hả lượng có dao rồi đó bếp bên à, phải của tôi bắt khóa ga luôn rồi thực tính năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công được tắt và đang mở đây thì để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn giúp các bạn sử dụng bếp một cách hiệu quả và tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó từ là từ 2 từ thọ của nó từ là 3 cho đến 4 năm tuổi thời gian sạc là 16 tiếng tôi nói sẽ đây khi mà các bạn sạc đầy các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 ờ, tháng để sử dụng thì các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây một viên pin sạc nó không thể nào mà lắp vừa vào được do nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho nó chúng tôi có kèm thêm một cái thanh lò xo như thế này cho các bạn thanh lò pin sạc kia cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương sẽ có một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc vào như thế này đây Đó. hộp pin đó thì nó có hai cái tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp vào đúng như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép hộp pin các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực và nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực đó, thì pin sạc sẽ hỏng và nếu đồ lắp sai nó đầu cực lắm để lâu ngày thì pin sạc cái hỏng mới bếp sẽ không hoạt động được đây bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay nó còn ít thì các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều còn nó yếu nó chậm dần đi tức là nó sắp hết pin chúng ta nên cắm sạc vào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 bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nước cũng không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn có nhu cầu hẹn giờ thì các bạn có thể mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này giá là 80 ngàn một cái để sử dụng thì các bạn chỉ việc ờ, lấy cái cục sạc chúng tôi tặng kèm thay bên sạc ra chúng ta cắm vào cái thiết bị cắm vào cái dây sạc sau đó mà cắm vào cái ổ cắm này rồi chúng ta cắm vào ổ điện